Chào mừng các bạn đã đến với kênh Cờ tướng Bình Long Vlog, kênh chuyên cung cấp thông tin về các giải đấu cờ tướng hấp dẫn hàng đầu của Trung Quốc và Việt Nam.